chúa lúa đông đường đông dâng men nhiều ấm trong mùa đông cùng nắng than như nước mãi trôi đi trên dòng sông xin dâng lời ca vòng khắp núi đồi